em đi rồi buồn thế phố ơi bỗng điên điên chiều nay không còn nợ trời thương nhớ mây bay vần vũ cánh hoa tàn ấp ủ niềm vui trách ai vô tình để mãi tiếc thương ngày em đi buồn thương phố vắng dốc nén lòng bầu ơi đừng khóc nhưng có thể nào ngăn được phút chia ly chiều qua và hậu giang nghe gió thì thầm với sông sông ơi em đi rồi trượt lòng bỡ ngỡ chiếc áo bà ba dạng cô thôn nữ vẫn mãi dầm dìu trên bến sông quê một trùng bão táp hạnh phúc là gì bao điều em chưa nói hết mà em đã hóa thành chim sao bay xa thôi em đi em đi nhẹ nhàng nhẹ nhàng như cánh hoa bông lần vẫn ở trên em đi rồi buồn thế phố ơi bỗng điên điên chiều nay không còn nợ trời thương nhớ mây bay vần vu cánh hoa tàn ấp u niềm vui trách ai vô tình để mãi tiếc thương ngày em đi buồn thượng phố vắng dốc nén lòng bầu ơi đừng khóc nhưng có thể nào ngăn được phút chia ly chiều qua và hậu giấc nghe gió thì thầm với chiếc áo bà ba dáng cô thôn nữ vẫn mãi dầm dìu trên bến sông quê một đời đơn côi như chim trắng mồ côi em bay giữa muôn trùng bão táp hạnh phúc là gì Bao điều em chưa nói hết Mà em đã hóa thành chim sao bay xa Thôi em đi, em đi Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như cánh hoa Bông điên điên trong lòng người vẫn nở Như mỗi lần vẫn nở trên môi nở trên môi em bông điên điên trong lòng người vẫn nở như mỗi lần vẫn nở trên môi em